thì để bước tạo gì office của cao này chị bấm vào nút màu xanh nên là bấm vào tạo office của cao hiệu bình rồi ở đây chúng ta có ba loại hình ba loại tài khoản nhé đấy bây giờ mình sẽ giới thiệu từng loại tài khoản một để chị hình dung đa phần là anh chị bán online nhé là anh chị hãy tạo cho mình tài khoản doanh nghiệp đấy là có những tính năng nào khi chị tạo tài khoản doanh nghiệp một là chat trực tiếp với khách hàng anh chị nhé giống như fanpage ở Facebook ấy. là chị tạo fanpage xong là chị có thể chat trực tiếp với khách hàng đã gửi bốn tin nhắn broadcast trên tháng với mỗi người quan tâm à, gửi bốn tin nhắn anh chị ạ tuy nhiên là zalo họ đang update một số tính năng mới là chị gửi mất phí vẫn gửi được các chị nhé vẫn gửi nhiều nữa đó gửi bốn tin nhắn và tin nhắn OA hiển thị trong tin nhắn cá nhân à, rất tuyệt vời ví dụ như này là khách hàng sử dụng Zalo để chat với cái fanpage chúng ta Zalo shop chúng ta thì cái tin nhắn chúng ta phản hồi lại tức là chúng ta sử dụng cái Zalo OA để chat lại với khách hàng thì cái hộp thư đó hiển thị ở trên gì ở trên tin nhắn cá nhân của khách hàng đó giống như hai người chat với nhau ấy và thiết lập truy vấn tự động thì cái này phần này mình sẽ hướng dẫn hướng dẫn sau và tài khoản số 2 đó là tài khoản nội dung là dành cho các cơ quan báo chí và nghệ sĩ thì cái tài khoản này thì mình không, không dẫn anh chị làm và tài, tài khoản số 3 đó chính là tài khoản cơ quan nhà nước mà Bình đã gì chia sẻ ở trong cái bài giảng trước rồi đúng không đó là gì có những ờ, nhà nước họ làm về gì cổng thông tin uh, của nhà nước các tỉnh đó đó thì chúng ta chỉ quan tâm đến đó, đó là một cái phần đó chính là phần gì là tạo ra lo shop cho doanh nghiệp của mình đó anh chị bấm vào phần chọn nhé ok chúng ta chuyến màn hình này để tạo được tài khoản ở qua cho doanh nghiệp này thì anh chị bước số 1 là gì à, danh mục là gì ở đây là có một số danh mục là bất động sản công nghệ thiết bị đó nếu như anh chị có không thuộc danh mục nào ở đây ví dụ mình nào có mỹ phẩm thì mình sẽ chọn là mỹ phẩm làm đẹp đó, hoặc là nhà hàng quán ví dụ một số khách hàng của mình là gì là họ có nhà hàng có quán thì họ sẽ chọn là nhà hàng và quán hoặc là thực phẩm đồ uống thì sản phẩm là của chị Thuy là à, là trực tiếp học viên của mình đây à, chị thuộc là danh mục đó là à, thực phẩm thực phẩm nhé thực phẩm liên quan đến gì đồ ăn đấy gì ạ rồi tên tên office của cao này cái này rất quan trọng này là chúng ta đặt tên như thế nào rồi nhiều anh chị không biết đặt đúng không lấy chị đặt một số tên như ví dụ là gì này là Hồ Ngọc Thùy đúng không thì cái tên này gì là không đặt được các chị nhá là tên cá nhân họ không cho đặt đấy hoặc là tên liên quan đến những cái gì à, người nổi tiếng ví dụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đúng không? hoặc là gì bà Nguyễn Thị Phương Hằng đó thì chị không đặt được họ liên quan đến thì chị phải tạo một tài khoản khác nhé đấy những người nổi tiếng sao ấy thì chị có tài khoản khác anh chị không biết đặt tên này chị hãy bấm vào xem hướng dẫn nhé tôi làm từng bước một xem hướng dẫn này và chị đợi xíu ở mentor anh chị xem hướng dẫn là cách họ đặt tên như nào để, để chúng ta hiểu được cái nguyên lý đặt tên nhé tên OA này cần đặt định dạng sau này tên OA bằng tiền tố này cộng tên chính cộng hậu tố này rồi tên chính bắt buộc phải một trong ba loại sau cái tên chính quan trọng anh chị chú ý nhé rồi đó là gì là tên đăng ký kinh doanh đó cái này anh chị phải có tại sao như vậy là tên đăng ký à, ví dụ công ty của chị Thùy là gì công ty là chị bấm vào nút chat đi nút chat ở trên nhóm cho mọi người biết chị Thùy bấm đi công ty của chị tên là gì anh Thái đúng không công ty của chị Thùy là gì chị nhập giúp mình đi đây mình đang trực tiếp team view anh chị nhá team view cho gì học viên công ty trách nhiệm thủy sản Anh Thái đúng không? Ok, cảm ơn anh chị nhé. Rồi, bình quay lại. Tên chính ấy, là phải có một cái từ khóa đó Anh Thái. Tên đăng ký trên kinh doanh chị ạ, là tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Bắt buộc một trong ba loại này nhé, anh chị hình dung này, đọc phải hiểu nhé. Thứ hai là tên thương hiệu là tên đã được đăng ký và cấp phép bởi cục sở hữu trí tuệ. Đó. Thì đa số nhiều người họ mở công ty là nhiều khi là gì? là chưa được cấp phép cái này thôi cục sở trí tuệ biết là bản quyền về logo thương hiệu đấy đó thì anh chị chú ý nào cái này cho mình và số 3 đó là tên giao dịch là tên nhãn hàng nhãn hàng này dự án này ứng dụng là tên viết tắt và các loại tên khác không thuộc hai nhóm trên <clears throat> tên nhãn hàng nhãn hàng anh Thái đấy, thương hiệu mà đó và kiên tố hậu tố là cái gì là đây là thông tin bổ sung để làm rõ loại hình doanh nghiệp ngành nghề dịch vụ sản phẩm của chi nhánh đó thì chị chị Thủy học viên là công ty thủy sản Anh Thái nhưng mà cái tên này chị muốn đặt đó là gì là cua Anh Thái đúng không cua cào màu cua Anh Thái đó cua Anh Thái cua Anh Thái rồi bây giờ là cái cua cua cà mau đúng không nó lại liên quan đến một cái địa danh bởi chúng ta chú ý này địa danh nhá rồi chúng ta sẽ mở lại cái trang này để, để, để chúng ta đọc nhé là cua cà mau thái đúng không nó có một cái từ khóa đó là cà mau rồi ờ, xem có làm được không rồi quy định này khác về OA là anh chị đọc hết cái này cho mình nhé là tên OA phải bao gồm ký tự với trên hai ký tự trở lên này mà không quá 40 ký tự và không ký hiệu đặc biệt là a còng rồi là thăng hỏi chấm này là nếu, nếu là tiếng Việt thì không được viết liền và không giấu nhé tên OA được viết hoa này rồi Tenoa không được chứa các yếu tố giả mạo và mạo danh như Zalo, ờ, Zalo uh, Ads của chị Viên hoặc Tenoa là không được chứa các thông tin đường dẫn website ví dụ là Tenoa bình đặt đó là gì à, phạm thanh bình com thì không được các chị nhé đó hoặc là cua cà máu anh thai com không được đấy rồi Tenoa không được chứa các ký từ ngữ chung là không có mối liên hệ doanh nghiệp và dễ gây dễ gây hiểu lầm sức khỏe là vàng vân vân giấc ngủ lành mạnh hoặc là gì Ờ, giọt máu lạnh sức khỏe vân vân số 1 Bình Dương là tên OA đăng ký không được trùng với tên OA đã được đăng ký thành công trước đó đúng không đó thì sau khi anh chị tạo xong này sẽ ở trạng thái chờ đang chờ duyệt nhé trong quá trình duyệt bác của chị có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ gì ạ à, hoặc là thêm tiền tố hậu tố đúng không làm rõ tên OA đó là cái này là anh chị hiểu không anh sẽ đọc anh chị có hiểu hiểu cách mình, mình đặt tên không đấy bây giờ mình sẽ bấm vào chính sách của zalo này chị xem này mở một cái tab mới nhá đó tại sao mình nói như để chị hiểu bởi vì anh chị phải đọc nhé đọc mới hiểu được đó bảo tại sao mình đặt tên nó lại không không duyệt cho mình đây <clears throat> chính sách là chị đọc lại chỗ này hai chỗ nó viết khác nhau này Đấy. vẫn là một gì vẫn vẫn là vẫn là một nhưng mà nó hiển thị thể hiện nội dung khác nhau một xíu đó tên thương hiệu này và tên doanh nghiệp phải bắt buộc nhé là có, có thương hiệu là anh Thái đúng không thủy sản anh Thái đúng không tiền tố là cua cả cua doanh nghiệp anh Thái hậu tố tên doanh nghiệp này đấy được thì ở giấy phép kinh doanh tên thương hiệu anh chỉ cứ đọc nhá nó giống nhau cả đây này ở chỗ này này ở cái phần bên này họ không giải thích mà ở sang bên này này nó có giải thích này là tên không được là tên cá nhân là một nhé đấy Nằm, bởi vì chỗ này bên kia họ không nói nhưng bây giờ bình nhắc lại này không đặt tên hồ thủy hoặc là gì à, mỹ quyên được và nếu tên cá nhân được đặt cho một địa chỉ danh à một một địa danh cần ghi rõ thông tin để đủ ví, ví dụ như là hồ chí minh đó thành phố hồ chí minh hoặc là thành phố hồ chí minh đường võ nguyên giáp tên sai này bất động sản hồ chí minh abc land này sửa thành này bất động sản hồ chí minh đó ABC Land <laughs> thành phố chị nhé thành phố thành phố Hồ Chí Minh không được ghi định kiểu này đó thế thì bây giờ là gì đọc chỗ này chị Thủy hiểu đúng không là được chị nhá là cua cả màu, có địa danh cả màu là Anh Thái ok bây giờ chúng ta sẽ đặt tên nhé đó chị Thủy sẽ nhập tên cho mình vào đây là cua cả màu Anh Thái là đúng tên thương hiệu đúng không của công ty Anh Thái hoặc là mình sẽ để mô rất là chậm cho chị xem đó là thực thi ở trên gì ở trên cái học phần của học viên luôn à, cô cầm anh Thái đúng không